thì ngày hôm qua thì kết quả của chúng ta thì à, cũng đã chiến thắng được cái bộ đề 04 này của chúng ta ngày đầu tiên anh em nhé ngày hôm qua thì chúng ta đã ăn được con 04 này bộ 04 và con lô khung của chúng ta là con 97 này đó thì cũng quá là tuyệt vời rồi phải không ạ ngày hôm qua thì của chúng ta thì uh, tiếp tục đề về 04 anh em nhé hôm trước thì chúng ta ăn được cái à, đầu 4 này Ngày hôm qua thì chúng ta ăn được cái bộ đề 04 của chúng ta 8 số. Hôm trước đầu 4 của chúng ta là 10 số phải không ạ? Và ăn nô 16. Ngày hôm qua thì chúng ta được ăn được cả đề ăn được cả lô khung còn 97 này. Đó, hai ngày liên tục thì chúng ta đều chiến thắng anh em nhé. Đều chiến thắng cả lô cả đề. Phải không ạ? Quá là tuyệt vời, quá là vui sướng phải không ạ? Hôm trước thì của chúng ta là cặp lô khung của chúng ta là 16 xiên với lại 40 thì ngày hôm qua của chúng ta thì nó lại lộn mất con 04 anh em nhé 16 vẫn ra thì ngày hôm nay mà anh em nào mà đánh xiên thì chúng ta cố gắng chúng ta theo lốt ngày hôm nay là con 16 con 40 hoặc chúng ta bỏ nó đi anh em nhé Hiện tại trên kênh của chúng ta thì đang có một cái chạm 2 và cái bộ đề 02 này của chúng ta nuôi từ ngày mùng 3 này đến ngày mùng 9. Ngày hôm nay thì à, mới là ngày mùng 7 thôi. Anh em nào đang nuôi thì chúng ta tiếp tục vào nuôi cho mình 3 hôm nữa anh em nhé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 thì anh em kết bạn với số Zalo này để làm việc trực tiếp với mình không qua trung gian một ai anh em nhé thì trên Zalo của chúng ta thì sẽ chốt cho anh em là một cặp lô xiên 2 và dàn đề 10 số đảm bảo sẽ đưa anh em về bờ một cách an toàn mấy ngày hôm trước của chúng ta thì rực rỡ phải không ạ ngày hôm qua thì trên kênh của chúng ta chiến thắng thôi hai ngày hôm trước thì chúng ta đều ăn được đề và lô ngày hôm qua thì chúng ta chỉ ăn được ờ, về phần ờ, trên kênh của chúng ta ăn được đề và lô thôi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 nói chung là về cái đường cầu đề và lô của chúng ta thì uh, gần đây chúng ta rất chia đỏ thì mình lại tiếp tục chia sẻ để chúng ta tham khảo để chúng ta chơi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 4 này chúng ta lấy con đầu tiên bộ số thứ ba giải 5 và con số thứ hai bộ số thứ sáu giải 5 này thì hai con này chúng ta ghép theo cái đường mũi tên này cho mình để làm bộ đề anh em nhé bộ đề kết hợp với chạm chạm 3 và bộ đề 34 này ghép lần lượt 343 này 393 này 848 này 898 8 số kết hợp với chạm anh em nhé để chúng ta lui tuần thứ bảy ngày mùng 8 tháng 4 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai này đề về 63 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 3 này tiếp tục Ngày thứ tư đề về 39 thì chúng ta đã ăn được con đề 39 này. Trong bộ đề 34 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. Thứ sáu này, đề về 34 này, ăn tiếp trong cái bộ đề 34 và ăn chạm 3. Thứ bảy ngày 15 tháng 4 của chúng ta thì có bộ đề 14 và chạm 1 này. chạm 1 Ghép lần lượt của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 và 696 Để chúng ta lui tuần thứ 7 ngày 15 tháng 4 này Ngày đầu không ăn này Ngày thứ hai này Sang ngày thứ ba của chúng ta Ăn được cái chạm 1 này Tiếp tục Ngày thứ tư này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 sang ngày thứ bảy của chúng ta đề về 39 thì chúng ta ăn được con đề 39 này trong bộ đề 34 anh em nhé và ăn chạm 3 tiếp khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 29 tháng 4 của chúng ta thì có bộ đề 13 này và chạm 8 chạm 8 bộ đề 13 của chúng ta 131 này 181 này 636 và 686 để chúng ta lôi tuần thứ bảy ngày 29 tháng 4 ngày đầu tiên chúng ta không ăn này ngày thứ hai này ngày thứ ba này ngày thứ tư này sang ngày thứ năm đề về 18 thì chúng ta đã ăn được con đề 18 này trong bộ đề 13 và ăn chạm 8 anh em nhé. Tiếp tục khi ăn xong thì chúng ta lại đợi đến thứ bảy hàng tuần. Thứ bảy tuần này của chúng ta ngày mùng 6 tháng 5 thì chúng ta có cái chạm 3 và bộ đề 03 anh em nhé. Chạm 3 này. bộ đề 03 của chúng ta thì có 030 này 080 này 535 585 đường cầu này của chúng ta thì ờ, chỉ có 8 số mọi người cũng để ý cho mình lần nào thì mình cũng nhắc nhở cho anh em là chúng ta lên đánh cả chạm anh em nhé đánh cả chạm thì cái tuần này của chúng ta thì ờ, mọi người để ý cho mình là con 30 này và con 35 anh em nhé 30 và 35 hai con này đấy là cái cá nhân của mình tí nữa cái bảng chốt thì mình sẽ nhắc nhở anh em thì nó sẽ um, rõ hơn đây là cái đường cầu đài lôi tuần về cái đường cầu lô khung của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình lô khung của chúng ta gần đây thì ăn thông luôn phải không ạ an toàn bạch thủ thôi thứ bảy ngày mùng 8 tháng 4 này giải 5 chúng ta lấy hai con đầu tiên này bộ số thứ 5 ở giải 5 chúng ta ghép vào theo đường mũi tên này lô khung 3 ngày để chơi thứ bảy này chủ nhật này thứ hai và thứ ba anh em nhé chúng ta có cặp 363 để chúng ta nuôi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta không ăn được này sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 63 này anh em nhé 63 của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 15 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 76 và 67 này để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba ngày đầu chúng ta không ăn này sang ngày thứ hai thì chúng ta ăn được con 76 này 76 của chúng ta về hai nháy anh em nhé cũng về thẳng đặc biệt này tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 22 tháng 4 của chúng ta có cặp 63 và 36 này để chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 63 à, này phải không ạ 63 của chúng ta về dãy 3 này tiếp tục khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần thứ bảy ngày 29 tháng 4 của chúng ta thì có cặp 55 đi cùng con 00. Để chúng ta chơi chủ nhật thứ hai thứ ba này. Ngày đầu không ăn. Ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn con 00 này anh em nhé. 00 của chúng ta ở dãy 7 này. Khi ăn xong lại đợi thứ bảy hàng tuần cho mình. tuần này của chúng ta thì có cặp 43 và 34 anh em nhé Cặp 43 và 34 để chúng ta chơi Và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay Thì cặp này khá là đẹp trong buổi chiều anh em nhé Con 43 này Nếu mà còn chạy Như ngày hôm qua là con 97 Ngày hôm nay là con 43 Mọi người cũng để ý cho mình Thì trên đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đề lui tuần của ngày thứ bảy và lô khung 3 ngày anh em nhé thì cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái chạm 3 và cái bộ đề 03 này như cái về phần uh, lúc trước của mình cũng ờ, bảo anh em là con 30 này và con 35 thì ở đây thì chúng ta để ý cho mình là con 3035 và kết hợp với lại cái tổng 8 anh em nhé tổng 8 này 535 và 808 đấy là cái cá nhân của mình không trùng cầu thì chúng ta chỉ lên tham khảo thôi không có gì là chắc chắn anh em nhé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 đừng tiếp một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh anh em nhé thì mình cũng xin kết thúc video đó, anh em hẹn anh em buổi quay số chiều nay anh em nhé